Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm nhạc Future House. Cùng mình bắt đầu nhé mặt cười. Đầu tiên các bạn hãy mở FL Studio lên đặt BPM ở 128. Tiếp đến các bạn sẽ làm phần cót cực phiêu diêu miền cực lạc như này nhé. Layer thêm với pad Tiếp theo chúng ta sẽ làm phần bass cực căng cực nào. Tiếp đến là phần lít sao cho cực ngầu như cái bồn cầu luôn nhé. <laughs> Guitar lít theo lít. Drop lít. Build up. Drum drop Cùng xem kết quả nào ơn tất cả các bạn hy vọng các bạn thích video của mình. Nếu thấy hay nhớ nhấn follow mình nhé.